Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ Nhân dưới trướng Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đánh gục 5 giám đốc sở như thế nào? Người xưa thường có câu anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân, ý nói là dù tài cán thế nào thì cũng có thể thất bại trước Mỹ Nhân kế của người đẹp. Tuy nhiên, ngày nay thì không cần phải là anh hùng mới dính Mỹ Nhân kế. Các quan tham ở Việt Nam thường thì ham tiền lẫn ham sắc nên mới có văn hóa ăn nhậu tăng 2 tăng 3. Tăng 1 là ăn nhậu, tăng 2 là đi hát karaoke, tăng 3 là đi ngủ với gái. Những hợp đồng làm ăn thường được ký bằng cách phục vụ cho những kẻ có quyền thỏa mãn được điều đó. Đây là hình ảnh Mỹ Nhân đã đánh gục 5 giám đốc sở. Với con mắt tình báo có nghề như Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ắt bà này cũng hiểu điều đó hơn ai hết. Để có nhiều hợp đồng có lợi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng Hoàng Thị Thúy Nga làm thuộc hạ và bà Nhàn đã có rất nhiều hợp đồng dễ dàng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của hai chị em. Khi đủ lông đủ cánh, bà Hoàng Thị Thúy Nga tách ra, mở công ty riêng và cũng hoạt động trong lĩnh vực gần giống với bà Nhàn, cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục vân vân cho rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Những năm gần đây, công ty của bà trúng thầu ở khắp các tỉnh thành nên bà từng được mệnh danh là bà trùm thiết bị y tế, giáo dục. Bà Hoàng Thị Thúy Nga, 47 tuổi, sinh ra tại Bắc Giang, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Bà Nga được biết đến là người khá kín tiếng. Trước khi bị bắt, nữ doanh nhân này chủ yếu xuất hiện trên truyền thông với vai trò đại diện của NSG Group, thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại nhiều nơi. Đây là hình ảnh bà Hoàng Thị Thúy Nga. Nhất hậu duệ nhi tiền tệ Ba là quan hệ. Bà Nga đã lợi dụng các mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh thành từ khi làm việc dưới trướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đặt vấn đề tạo điều kiện cho các công ty của mình được tham gia các gói thầu do sở, ban ngành, địa phương làm chủ đầu tư. Nữ doanh nhân này là một trong những quan chức cấp sở ngành y tế, giáo dục ở nhiều tỉnh đã phải cấu kết với nhau và có thủ đoạn tinh vi để thông thầu, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và đây chính là tiền ngân sách của người dân Việt Nam đã bị mất mát. Đến nay, bà Nga đã bị khởi tố trong 4 vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Cần Thơ. Cùng với đó là 5 giám đốc sở y tế, sở giáo dục và đào tạo của các địa phương này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực thiết bị y tế, NSG Group đã trúng hàng loạt gói thầu với giá trị cả ngàn tỷ đồng. Còn trong lĩnh vực giáo dục, công ty của bà Nga cũng trúng rất nhiều gói thầu cung cấp thiết bị cho các trường với trị giá mỗi gói thầu cả trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, trong những gói thầu bị cơ quan điều tra xác minh đều cho thấy bà Nga đã cùng lãnh đạo sở bàn bạc thống nhất việc mua máy móc thiết bị, sau đó móc ngoặc với chủ đầu tư và bên định giá hợp thức hóa các điều kiện để được trúng thầu gây thiệt hại lớn cho nhà nước, mất mát tài sản của nhân dân. Có học thức, quen biết lớn và là doanh nhân và đồng thời cũng được làm việc chung với một nữ tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Hoàng Thị Thúy Nga đã làm được tất cả. Bà đi đến đâu thì quan chức gục ngã đến đấy và giờ này nhiều người đã vào vòng lao lý. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang lẩn trốn đã làm ăn gian dối thì không thể nào bền vững, cái kết cho bà Hoàng Thị Thúy Nga là nhà tù. Trong khi đó, sư phụ của bà Nga đã cao chạy xa bay, trốn khỏi nanh viết của ông Tô Lâm và đang yên vị tại một nơi bình an. Xem ra bà Hoàng Thị Thúy Nga học được của Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều thứ nhưng không học được khả năng đánh hơi ra nguy hiểm đối với mình. So với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Hoàng Thị Thúy Nga còn non nghề, bởi bà Nga không được đào tạo về ngành tình báo. Làm ăn ở Việt Nam luôn gặp cạm bẫy nguy hiểm bởi giới doanh nhân không có nhiều lựa chọn. Nếu không cấu kết với chính trị thì khó giàu, mà nếu cấu kết thì cũng tới ngày bị vào tù theo. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Càng điên cuồng chống dập tắt dư luận, Bộ Công an càng làm dư luận bùng phát mạnh hơn. Vào ngày 1 tháng 10, báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Bộ Công an đã xử lý người được cho là đã tung tin sai về thị trường chứng khoán. Đó là Nguyễn Xuân Lượng ở huyện Trương Mỹ và Bùi Tiến Dũng ở huyện Hoành Oai, thành phố Hà Nội. Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đã phải vất vả truy tìm người xử để chấn an dư luận. Đây là hình ảnh chống tin đồn bằng cách cho công an lên tiếng trên báo chí Gần đây có hai vụ tin đồn làm chấn động mạng xã hội trong và ngoài nước. Tin đồn về tỷ phú Bùi Thành Nhơn, tức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Novoland và tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Đặc biệt là tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng. Từ đầu tháng 7, ông Phạm Nhật Vượng bị đồn là bị cấm xuất cảnh. Ngay sau đó là Bộ Công an đã phải lên tiếng đính chính và tiến hành bắt bớ những người đưa tin đồn này. Mặc dù vậy, người dân vẫn muốn thấy hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng phải ở nước ngoài hơn lời lẽ của Bộ Công an. Phía Vingroup và Bộ Công an vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu này trong suốt thời gian vừa qua. Cho đến tháng 10, thông tin về ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh lại bùng phát tiếp với hình ảnh xe cảnh sát 113 trước cổng của tập đoàn Vingroup. Và sau đó là tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh bùng phát dữ dội, lan truyền khắp nơi. Lần này ông Tuân Sô lại lên mặt báo chí đính chính tiếp. Tuy nhiên lần đính chính thứ nhì của ông Sô không thể dập tắt được tin đồn và cuối cùng thông tin về ông Vượng đi nước ngoài cũng được công bố. Có thể nói thông tin qua báo chí, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm hết sức mình để dập tắt dư luận. Nhưng liệu thông tin có bị dập tắt hay không? Đó là một câu hỏi đang được đặt ra. Từ Bộ Công an xác định thông tin dân cũng không tin Bộ Công an cho bắt người tung tin làm dân càng nghi ngờ, rồi thông tin ông Vượng đi Nhật lại được tung lên báo, người dân lại càng nghi vấn hơn nữa. Vì sao nhiều lần chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình dập tắt dư luận tin đồn, nhưng tin đồn lại ngày càng mạnh lên như vậy? Đây là hình ảnh cho bắt người cũng không dập tắt được tin đồn. Phân tích về vụ ông Phạm Nhật Vượng đi Nhật thì lòi ra rất nhiều điểm nghi ngờ nêu trên hình ảnh ông Vượng ký kết đấy không có một căn cứ nào cho thấy ông Vượng đã đến Osaka, Nhật Bản. Trên bản ký kết hợp đồng có những lãng hoa và rất diêm rúa, dường như nó mang phong cách của Việt Nam chứ chẳng phải của Nhật. Bởi Nhật Bản cũng như phương Tây, họ không thích màu mè loè loẹt, cây hoa lá. Hình ảnh về ông Vượng đi Nhật thì quá ít, điều đó cho thấy báo chí đang đưa tin cũng không rõ ràng. Mà một khi không rõ ràng thì không thể nào dập tắt được tin đồn, thậm chí nó còn làm nghi ngờ hơn. Tin đồn nổi lên và dựa vào tình trạng mơ hồ, thiếu thông tin. Để trị được tin đồn thì chỉ có thể là thông tin đầy đủ, rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, báo chí nhà nước và Bộ Công an Việt Nam thì cứ đưa tin như có điều gì đó giấu giếm người dân. Đó là lý do chính quyền càng dập tin đồn thì tin đồn lại càng bùng phát. Cũng có nhận xét khá thú vị rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay dùng xăng để chữa lửa, bởi vì trong tay họ không có gì ngoài xăng. Minh Bạch chính là kẻ thù của chế độ Cộng sản, nếu họ minh bạch tất cả thì Đảng Cộng sản đã không tồn tại cho tới ngày nay. Việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng thông tin thiếu minh bạch để dập tắt tin đồn, thì nói chung họ cũng đang sử dụng những công cụ mà họ đang có trong tay, nhưng dường như nó càng làm người dân nghi ngờ hơn. Đây hình ảnh chiều lòng dư luận cũng không xong vì rất thiếu rõ ràng. Việc ông Phạm Nhật Vượng ký biên bản ghi nhớ với công ty Cat Air, nếu có nhiều hình ảnh, tư liệu thì tại sao chỉ dùng một tấm ảnh như vậy? Việc quay clip hay chụp ảnh là một công việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Vậy tại sao lại sử dụng một tấm ảnh thống nhất ở tất cả các trang báo? Cho nên dấu ấn chỉ đạo trong vấn đề đưa tin là rất rõ. Biết đâu những tấm ảnh kia đều là căn cứ mà người dân phát hiện ra ông Vượng không đến Nhật thì làm sao có thể dập tắt được tin đồn. Thực ra việc bắt tin đồn này không cần báo chí hay công an. Chính Vingroup cũng có thể làm được mà tại sao Vingroup lại không dám làm? Phải chăng họ không có những bằng chứng thuyết phục để chứng minh được điều đó? Vì thế nên càng dập tắt tin đồn thì lại càng bùng phát dữ dội hơn trong nước và nước ngoài.